Ô xin lỗi khán giả Nam Định. Hôm trước có chém gió Nam Định của các bạn sẽ thắng Hà Nội 4 trái. Thật sự khi xem trận đấu hôm qua của các bạn tôi nhận thấy câu lạc bộ cần cải thiện nhiều. Các bạn thường chơi bóng dài đó cũng là chiến thuật mấy mùa giải trước. Giống như Manchester United của chúng tôi vậy. Tôi biết khó khăn của các bạn nhưng với dàn cầu thủ khá ấn tượng như vậy các bạn nên thử đổi chiến thuật bóng ngắn giống như một số trận đấu ở những mùa giải trước khá ấn tượng mà. Trận hòa hôm qua của các bạn cũng khá ấn tượng trước một câu lạc bộ có nhiều cầu thủ quốc gia và là ứng viên vô địch. Đặc biệt tôi khá ấn tượng với màn cởi áo ăn mừng của cầu thủ số 14. Áp lực của em ấy là quá lớn, kiến tạo trọng bàn thua và ghi bàn gỡ hòa và những gì là các bạn biết rồi đó. Cởi áo ăn mừng khoe cơ bắp rất giống tôi, ném áo giống cầu thủ Tiến Linh đặc biệt với số lượng 19.000 khán giả đến sân là quá tuyệt vời. Tôi hy vọng trận đấu tiếp theo các bạn sẽ thi đấu tốt và giành kết quả cao trên bảng xếp hạng. Một lần nữa tôi ngại không chém gió nữa nhưng vẫn chúc các bạn luôn chiến thắng. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Pogba xin lỗi người hâm mộ bóng đá Nam Định nhé. Có lỡ đoán sai kết quả trận hôm qua, nhưng đó là tình yêu vô bờ bến của tôi với đội bóng thân yêu mà vậy nên đoán sai một tí cũng không sao mà. Nói về trận cầu hôm qua thật sự rất hồi hộp. Tôi thấy ấn tượng nhất là cú sút xa của cầu thủ số 9 Xuân Tân. Em ấy đã vẽ một cầu vòng ngay tại thiên trường trong ngày nắng 36 độ C. Thật tiếc là bóng đã rội xa. Cú sút xa của em ấy để tôi đáng phải học hỏi trong thời gian sắp tới thi đấu cho tốt Dù sao kết quả hòa một đều cũng là khá ấn tượng rồi. Xin chúc cho đội bóng thân yêu của tôi đạt kết quả cao trong các vòng đấu tiếp theo nhé.